Chào mừng bạn đến với video số 1 Tạo vây và tối ưu Bây giờ chúng ta hãy tạo nhanh một cái vây Mấy bước này mình làm nhanh đi ha Ví dụ cả nhà có thể tạo một cái vây thì rất là đơn giản thôi Ồ, mình quên chỉnh tiếng Việt nhỉ Ok, mình bấm vào cái chỗ um, Thôi để Hương chỉnh sang tiếng Việt đi Để cho cả nhà dễ xem Lên cái edit nó chỉnh nó sang tiếng Việt tiếng Việt rồi lưu nó ok như vậy thì nó đã ra tiếng Việt chúng ta bấm vào dấu cộng tạo trang đơn giản thôi nhanh chóng chúng ta có thể đã tạo trang bây giờ Hường sẽ quảng bá một khóa học Facebook chuyên sâu nha quảng cáo Facebook ghi sau giờ giả sử Hường đi bán cái chương trình huấn luyện đào tạo quảng cáo Facebook chuyên sâu và những cái dịch vụ Facebook chuyên sâu hạng mục gì dài quá nó bảo là chọn cái tên khác tên này không hợp lệ dùng tên doanh nghiệp thương hiệu hoặc tổ chức tên giải thích nội dung trang chúng ta thử tên là tất tần tật quảng cáo Facebook rồi ok nó chịu rồi có thể dính chữ Facebook ra vô nó hơi kỳ lý do nào đó người ta không chịu ok chúng ta sẽ um, tiếp theo hạng mục ví dụ như là dịch vụ dịch vụ kinh doanh chẳng hạn rồi ok mô tả ở đây nó bảo là chúng ta có thể thêm ba hạng mục mình chơi uh, thêm đi quảng cáo đi tiếp thị ok đào tạo ví dụ như cả nhà về cái sản phẩm nào đó thì chúng ta có thể là đề sản phẩm chúng ta cứ ờ, gõ vô cái ờ, keyword rồi cái mình coi thử là cái nội dung nào phù hợp ví dụ như là trường đào tạo máy tính trường đào tạo phi công ừ. xóa đi chẳng hạn ờ, agency marketing mua sắm bán lẻ dịch vụ tiếp thị qua điện thoại trung tâm mua sắm mình để là agency marketing đây rồi mô tả mình sẽ thấy đó là giới hạn 20, 255 ký tự và đây là hướng dẫn quảng cáo Facebook từ căn bản đến chuyên sâu chúng ta nên à, dùng những cái từ khóa mà khách hàng hay sử dụng chúng ta để ở đây để mình tối ưu cái fanpage của chúng ta lên top Google luôn nha cả nhà rồi chúng ta có thể để là um, mẹo để tối ưu quảng cáo tiết kiệm chi phí các dịch vụ Facebook cung cấp các dịch vụ Facebook đi đấy cả nhà cũng thực hành theo đi mình tạo một cái bay mình mô tả các ông mà đang làm thị trường nước ngoài đang làm kênh Clickbank hay làm affiliate marketing thì mình cứ mô tả bằng tiếng Anh mình uh, lên mấy cái trang bay mà nó đã có một cái lượng like lượng follow lớn đang hoạt động ở trên Facebook ấy mình coi thử họ mô tả cái gì mình bắt trước mình có thể uh, sử dụng tiếng Anh của họ hoặc là mình lên Google mình gõ những cái câu tiếng Anh uh, những cái bay khác nhau mình hỗn hợp ra cái nội dung mô tả fanpage của chúng ta và copy bỏ đây yên tâm đi mọi người không cần phải uh, đẳng cấp và rồi tiếng Anh đâu tạo trang mấy cái này có thể chỉnh sửa nên uh, chúng ta cứ tạo đi đã vừa học vừa làm đi cả nhà không là nó sẽ tốn thời gian lắm học qua một lần rồi tí nữa làm lại thì nó sẽ tốn thời gian cứ làm theo đi mình sẽ hiểu nhiều thêm ảnh đại diện thêm ảnh đại diện có nghĩa là cái gì ví dụ như một cái bay chúng ta có như ảnh đại diện ví dụ như ban bay sách laptop lên và đi đây này mới tạo thôi mới mới hoạt động đây thì thôi bây giờ cả nhà cứ tham khảo ảnh bì và ảnh đại diện thì trên cái ảnh đại diện ấy thì chúng ta có thể là thiết kế cái logo của công ty mình mình bỏ vô hoặc là mình sẽ uh, mình sẽ thiết kế một ảnh khác cái cái cái thương hiệu cái sản phẩm hoặc là cái, cái sản phẩm của chúng ta hiện lên rồi bây giờ có cái ảnh bìa Facebook ấy chúng ta có thể thiết kế một cái video như thế này có tiếng luôn hoặc là chúng ta có thể để một cái ảnh không sao bây giờ mọi người biết thiết kế ở đâu không lên canva.com đây là công cụ thần thánh hầu hết hiện nay là các thiết kế đều thực hiện trên Canva dành cho những người gọi là thiết kế không chuyên mà cả nhà yên tâm rất đẹp chỉ cần rành Canva thôi không cần phải rành ờ, gọi là photoshop này nọ cái thứ đâu chưa do phức tạp mình chỉ cần canva thôi mình tốc độ lên mình không cần phải ờ, dậm chân tại chỗ để mình học những cái cao siêu ở trên photoshop ok thì chúng ta sẽ thiết kế một cái ờ, ảnh mình thiết kế một cái ờ, logo hoặc là mình thiết kế một cái thiết kế một cái logo đi ha thiết kế một cái logo để làm cái ảnh đại diện ở đây trên Facebook nó cũng có nè là bài post Facebook đây là cái bài post Facebook cái, cái khung cái kích thước ảnh nó làm sẵn cho bài post Facebook rồi có cả um, những cái liên quan tới ảnh bìa thì anh em uh, lướt qua một dòng mình sẽ thấy rất là nhiều cái form sẵn cho YouTube này cho sale Facebook post những cái bài post để bán hàng trên Facebook Đấy, trên tầm lâm lướt qua cái nha cả nhà Facebook Shop logo rồi thực ra cái ảnh ảnh đại diện ấy thì chúng ta có thể là làm nhiều cái đây là có Facebook video này không nhất thiết là cái logo hồi nãy Facebook event cover đấy rất là nhiều cái liên quan tới Facebook mọi người có thể lên đây cái nào phù hợp mình lấy ha ví dụ mình lấy luôn cái ờ, Facebook logo đi Facebook shop logo đi mình ờ, để cho nó mình, mình CR mình coi toàn bộ có những cái form nào mình bắt trước ví dụ như Hường sẽ lấy một cái ảnh liên quan tới Facebook hả Facebook thì Hường sẽ um, tải lên này tải Facebook lên Google đây là những cái hình ảnh mà trên Google ấy thì có thể là sẽ dính bản quyền nên là mọi người có thể tải trên Pixabay nha cả nhà Pixabay là hình ảnh là được sử dụng miễn phí nên anh em thiết kế bạch ảnh để đảm bảo không bị uh, bị um, gọi là dính bản quyền thì chúng ta lên đây chúng ta tải ví dụ như mình tải một cái hình nào đó liên quan tới Facebook này tải hình cái điện thoại đây đi cho lâu nó ôm lâu rồi ok chúng ta sẽ tải lên Canva và chúng ta thiết kế ví dụ như mình à, thiết kế mình lấy cái hình nào đây đơn giản thôi lấy hình này tự thiết kế đi nhanh chóng tăng tốc lên cả nha đừng có cầu toàn quá rồi mình làm chậm rồi cuối cùng mình thấy tốc độ của mình chậm quá mình sẽ bị nản nhanh lên device này mình à, mình cho cái ảnh nãy mình vừa tải xuống trâu lâu này ảnh vừa tải xuống đâu rồi đây cho nó lên cho cho nó đi luôn cái này không cần để cái chữ ở đây cũng được rồi cho nó lên cho nó lên đó Facebook rồi ok cả nhà có thể tự thiết kế cho mình ví dụ như Facebook Master thêm chữ vô cũng được cho nó màu trắng đi cái này uh, ờ, thực ra nó dễ lắm cả nhà nên là anh em nếu mà chưa rành về Canva mình lên mình tự vọc dễ lắm nên là hướng dẫn ở đây mà mình chơi mình hướng dẫn kỹ Canva nó kỳ lắm nên anh em tự vọc nha dễ dễ cực kỳ kiểu tròn kiểu chữ nào nó nó, nó đẹp kiểu chữ nào đó mình mình thích tí chẳng hạn mình cho nó nhỏ lại mình kéo nó ra một hàng thôi ừ. Master Ừ. mình canh chỉnh nó cho nó vừa khung rồi ok rồi thôi đơn giản mình làm cái uh, ờ, anh đại diện thôi mà mình có thể chỉnh lại ảnh đại diện sau nếu mà cảm thấy cái ảnh này nó không phù hợp thoải mái trong đây có nhiều tính năng đó cả nhà mình có thể thêm element luôn này nếu như, nếu như mình muốn thêm cái mặt mình thì mình cũng có thể thêm vô được ấy. ví dụ như muốn thêm này mình thêm element đi vô mấy cái chỗ này này đây dụ thêm uh, ờ, GR vô đây coi thử cái nào mình để ờ, hình của tomato hường vô để này đây không cái mình ờ, mình cho cái ảnh vô ví dụ hường đâu rồi hường rồi có cái hình ảnh nào hường ở đây không cho vô chui vô đây đứng à, không cái này thì cũng ít đẹp lắm mình, mình trở về đi có cái hình ảnh nào nó sáng sủa hơn hình trời ơi hình bánh bèo rồi đó chui vô cũng được tùy mình sẽ uh, adjust nó điều chỉnh nó crop nó cho nó bự ra crop nó đâm rồi cho nó bự nếu muốn ừ. nó cũng không được đẹp nha cả nhà không được nổi bọn mình mình có thể điều chỉnh độ sáng tăng độ sáng nó lên Đấy, trời ơi cái hình bánh bèo thôi kệ mai mốt Hương sẽ chỉnh lại và tốn thời gian của anh em quá rồi ok done nó rồi mình uh, tải nó xuống thực ra cái màu sắc mọi người cũng hãy quan tâm tới cái màu sắc nữa nha phong chữ này nọ ok cho nó lên tay hồi nãy đâu rồi thêm ảnh đại diện cho nó lên open nó rồi chúng ta đã có ảnh đại diện thì à, bây giờ cả nhà à, mình à, mình có thể thêm ảnh bì hoặc tí nữa thêm cũng được thôi bây giờ mình từ từ thêm nha mình lưu lại đi mình ra cái trang đã rồi mình thêm ảnh bì xong mình lưu lại đi đã không cần phải thêm mấy cái này gấp kiên trì nha cả nhà mấy cái này cũng đơn giản thôi ông nào nhiều ông mà tự mò vô tạo bay cũng được không cần phải hướng dẫn rồi ok à, bây giờ mình à, thiết kế một ảnh bì cho nó hoặc là thiết kế một cái video bìa thiết kế một cái video bìa thì mình à, có thể là mình à, lên những cái công cụ à, Camtasia bình thường mình thiết kế một cái video bìa thôi bây giờ mình mới á thì anh em đừng có gấp bây giờ mình à, thiết kế một cái hình ảnh bìa để cho nó lẹ Đấy, mình kiếm một cái à, hình về ảnh ảnh bìa mình thiết kế luôn hay cho rồi đi Facebook mình thiết kế mình ra cái Canva lại canva.com lại mình kiếm anh bìa your design social media Instagram bot Facebook bot Facebook cover đây Facebook cover mình thấy Facebook cover Đấy, có thể là tiếng Việt nó sẽ là ảnh bì Facebook thiết kế vô ví dụ như mình ờ, để cái máy tính này thường thường ấy mình nên xây thương hiệu cá nhân nếu mà các bạn đang quảng bá tại thị trường Việt Nam á thì mình hãy à, xây cái thương hiệu cá nhân của mình dù đây là mình sẽ à, cho nó liên quan tới Facebook này ví dụ như mọi người có thể lên element cho nó cái hình này đi tắt cái hình này đi cho nó vô này Nitsu ok rồi mà mọi người biết để này vô gì không <laughs> đoán thử xem để gì vô để mặt mình vô nếu mà Hường đang à, là chuyên gia trong lĩnh vực affiliate marketing chuyên gia đang à, sẽ hướng dẫn cả nhà dạy chị quảng cáo Facebook ạ mình đưa mặt mình vô ví dụ như để hình à, đây chẳng hạn để đại những hình nào đó ôi cái này nó nó nó nó nó không có viền rồi kiểu là nó sẽ bị mình phải cho nó cái màu vô mới được mình muốn thêm cái hình tròn vô thì mình để cái um, hình tròn này vô đi tròn này vô mình à, cho cái à, màu vàng lên rồi mình lắp cái này lên nhỏ nhỏ thôi vừa ok xong cái mình lại uh, position mình cho nó forward mình cho cái hình trong này lên trong suốt này lên rồi để cái mặt mình vô đó rồi cái mình à, nắm vào đây mình crop nó mình điều chỉnh sao cho nó phù hợp rồi ok done nó rồi chúng ta đã có một cái hình kiểu kiểu như là hình à, cover ảnh vì Facebook cho cái page mình để là gì đây gọi là tất tần tật Facebook Master đây nó đang bị lỗi phông chữ mọi người có thể kìm cái à, phông chữ nào mà nó không bị lỗi nha phi thôi mình thường để phông chữ không bị lỗi luôn để cho cả nhà có thể hình dung là tất tần tật mình bôi cái này thành chữ màu khác đi cho dễ thấy như đen xì xì cho thấy rồi màu xanh vô đi nó đang bị lỗi à, phông đúng không cả nhà thôi mình cứ viết đi mình chỉnh phông lại sau về à, quảng cáo Facebook rồi ok mình bôi nó mình chỉnh cái phông chữ làm thế nào mà cái phông chữ nào nó không bị lỗi chúng ta cứ thử thôi coi thử những cái phông chữ nào nó không bị lỗi vẫn bị lỗi đúng không kiểu này không bị lỗi này cả nhà có thể là tham khảo cái kiểu này hoặc là cái kiểu nào khác mà nó nó nó đẹp hơn nếu mình muốn Đấy, ví dụ tắt tật cái này cũng không có bị lỗi này rồi website là gì website của các dịch vụ Facebook là cả nhà có thể là lên là gì Facebook à no FB đây ký hiệu của facebook xgirl vn đây là cái dịch vụ Facebook luôn nha đây là dịch vụ thật chứ không phải là tạo đùa đâu anh em có thể ờ, truy cập vào đây để thêm dịch vụ Facebook đấy bây giờ Hường ờ, đã xong này là http rất dễ hình dung http uh ừ Facebook sẽ vn rồi ok mình đã đau lâu nó xuống rồi xong mình uh, bây giờ vào cái trang này cái page mình đã tạo xong rồi đó cả nhà là nó là tất tần tập quảng cáo Facebook đây là tên người dùng cái tên này khi mà mọi người có khoảng cỡ tên trên 30 like thôi mình cứ cố gắng mình phấn đấu sao cho trên 100 like đi rồi mình hãy đổi cái tên người dùng ví dụ lúc đó nó sẽ là tất tần tập quảng cáo Facebook tức cái nghĩa là nó sẽ ra là facebook.com sẽ tất tần tập quảng cáo Facebook còn bây giờ nó chưa có tên người dùng bởi vì cái bay của chúng ta nó chưa đủ điều kiện để lên bay người dùng ok chọn từ ảnh no no mình sẽ uh, tải ảnh lên ảnh hồi nãy mình vừa thiết kế đó ok cho nó lên rồi chúng ta sẽ cài ôi cái này nó nó khăn đang không vừa đấy cả nhà mình mình, mình chưa cài vội mình lên đây mình chỉnh lại kiên trì nha anh em cái này phải kiên trì đấy đi nhắc lại hoài nha chỉnh lại đi cho nó vừa à. cái này dùng Canva lâu rồi chúng ta mới ờ, mới có kinh nghiệm được mình qua đây mình coi mình sẽ ờ, chỉnh ngay chỗ cái kính ờ, lấy cái kính làm cái này làm trung tâm đi xích qua đây chút ok tắt bằng tài quảng cáo Facebook mình bôi vậy cái mình cho nó đi luôn cho đi lên luôn tất tận tập quảng cáo Facebook cho nó qua đây đi đó như vậy thôi rồi ok nói chung cái fanpage những cái cài đặt mình cài đặt chỉ có một lần thôi nên là mọi người cứ ờ, cài cho nó trọn vẹn rồi cái những cái bài boss quan trọng là những cái bài boss những cái đầy thì cài đặt lâu lâu mới đổi hình đại diện một lần ok mình hủy nó mình chỉnh sửa mình tải video lên mình tải cái video khác lên tải cái uh, hình ảnh khác lên vừa mới thiết kế đâu rồi số 1 này open đó, rồi mình điều chỉnh thế thôi cái bay như vậy thôi ôi cái uh, hình này mình nếu, nếu mà sát dưới hình tròn thì tốt nhỉ thôi mình lại uh, siêu <laughs> mình lên mình làm lại Đấy, mình không để ý okay, nó phải sát dưới này nó mới đẹp chứ cho người bự lên đó tròn sát thành tròn chưa rồi vậy nó mới đẹp chứ tại nó phát nữa rồi mình à, hủy thay đổi mình tải hình khác lên chỉnh sửa tải lên rồi số 2 open nó nhấp nó xuống rồi ok thế vậy thôi nếu mà mình sau này mình chỉnh thì mình chỉnh không chỉnh thì cũng vấn đề gì lại mình lưu thay đổi bấm nút lưu thay đổi nha anh em lưu thay đổi hé hé chút ở trên này đấy nút lưu thay đổi tùy giao diện thôi tùy cái máy tính này nọ cả nhà sử dụng rồi chúng ta đã có một cái fanpage Facebook căn bản là có ảnh đại diện nè ảnh bia nè rồi bây giờ chúng ta hãy cùng ờ, thiết kế mình tối ưu thêm cái fanpage hồi nãy giờ là mới có tạo thôi bây giờ chúng ta sẽ tối ưu thì uh, chúng ta sẽ tối ưu có những cái cài đặt ví dụ như cả nhà vô là về cài đặt cài đặt trang này đã đăng trang rồi cái này cái này cái này cái này thôi tạm thời là chưa chưa xem cái này mình sẽ vô là thông tin trang sửa thông thông tin trang đấy cái tên chúng ta có thể đổi nha thường sau một thời gian chúng ta chỉ quảng cáo ấy. cái tên của chúng ta Ờ, giai đoạn đầu có thể đổi được nhưng mà khi sau một thời gian thì muốn đổi thì cả nhà phải nhờ vào cái dịch vụ Facebook nó chỉ giới hạn một cái số lần hoặc là trong một số điều kiện chúng ta không thể nào đổi được cái bay nên là khi một số người uh, chọn cái việc là mua cái bay nó có sẵn ờ, một vài trăm ngàn follow để mình mình làm cái bay đó lên thay vì mình chạy từ đầu thì uh, khi mà chúng ta mua chúng ta phải chọn những cái bên uy tín nó bán bay nhưng mà chúng ta phải đổi được cái tên nhiều khi uh, nhiều người họ mua xong họ không đổi được cái tên ấy đấy nên là cái việc đổi tên nó sẽ rất là dễ dàng trong những giai đoạn ban đầu nhưng khi mà chúng bay của chúng ta lâu lâu rồi và đổi tên nhiều lần rồi thì uh, rất là khó đổi tên có thể các bạn có thể là thuê cái dịch vụ thì uh, tất cả những dịch vụ Facebook thì có thể uh, bên uh, trang mà Hường đang tạo ra đây mọi người có thể truy cập vào tất tần tật quảng cáo Facebook để mọi người xem cái dịch vụ đó hoặc đơn giản hơn thì mọi người vào uh, fb.xco.vn thì nơi đó có những cái dịch vụ nơi mà có các chuyên gia sẽ giúp cả nhà đổi tên khi mà chúng ta không thể nào đổi được cái tên cái bay nhưng mà cách thông thường đổi tên bay rất là đơn giản như thế này chúng ta chỉ cần là lên chỉnh sửa thông tin trang ờ, đổi tên như thế này một số bay đặc biệt một số bay lâu rồi không để đổi tên thì các bạn nhờ đến chuyên gia còn không các bạn cứ vào chỉnh sửa thông tin trang và các bạn đổi cái tên nó rồi tên người dùng tên người dùng thì chúng ta chưa có được ờ, hiện tại chưa cần đổi tên người dùng khi nào mà có 100 like trở lên rồi mình quay lại mình đổi tên người dùng cũng được nha lấy mô tả hồi nãy đây cả nhà chúng ta có thể đổi lại cái mô tả nếu muốn Đấy, có thể để thêm để thêm mà mình lên coi thử khách hàng hay search về những cái từ nào thì chúng ta để vào đây có thể tham khảo bởi Google Keyword Planner các công cụ à, tìm keyword ấy. tạm thời mọi người cứ mô tả theo bản năng đi mới mà từ từ rồi hạng mục liên hệ số điện thoại mình cứ cập nhật vô cho cái bay chúng ta uy tín nếu như chúng ta quảng bá tại thị trường Việt Nam ấy, thì để cái số điện thoại Việt Nam còn nếu đang quảng bá các sản phẩm ở trên Clickbank hay thị trường nước ngoài á thì à, chúng ta có thể là để một cái số điện thoại số điện thoại nước ngoài hoặc là chúng ta không để số điện thoại cũng được nếu mà không để số điện thoại thì cả nhà click vào trang của tôi không có số điện thoại còn không thì cứ để số điện thoại vô bình thường ví dụ ở Việt Nam mọi người điền số điện thoại dịch vụ Facebook của Hường luôn á là 0964 00 8800 rồi email điền vô ví dụ tomatohương a gmail.com trang web mình để website mình vô nếu có còn nếu chưa có thì thôi cũng được nên có để cái pay của chúng ta chuyên nghiệp hơn http 2 facebook xgo vn nếu không có thì click vào trang của tôi không có web rồi vị trí điền địa chỉ công ty mình vô ví dụ địa chỉ công ty Hương là 223B Hoàng Văn Thụ phường 8 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh Kingston Resident như tòa nhà Kingston Resident luôn rồi thành phố Hồ Chí Minh quận Phú Nhuận luôn đi cho nó chi tiết Địa chỉ ở Hồ Chí Minh thì có mã zip là 700 ngàn nha Nếu như mình chưa biết tỉnh của mình thì mọi người có thể gõ mã zip code Hà Nội chẳng hạn Thì nó la ra là 100 ngàn Mình tỉnh thành khác thì mình cứ gõ là mã zip code của tỉnh thành khác Ví dụ mã zip code của Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu, vân vân Rồi chỉnh vị trí của chúng ta trên bản đồ Nếu mà chúng ta bán hàng trực tuyến thì cũng không cần thiết chỉnh vị trí lắm còn nếu địa chỉ chúng ta dễ tìm thì cũng không cần phải chỉnh vị trí rồi ok khu vực dịch vụ để vô Hồ Chí Minh Hà Nội Sài Gòn hoặc là cái chỗ nào đó bạn kinh doanh mình để địa chỉ vô mặc dù mình kinh doanh trực tuyến nhưng mình để vị trí vô để tăng cái độ tin cậy độ uy tín của cái pay của chúng ta chọn chế độ luôn mở cửa nếu mà chúng ta có bot hoạt động như Hường thì web của Hường luôn mở cửa bởi vì luôn có chatbot chỉ có giờ hành chính mới có nhân viên hỗ trợ thôi giờ hành chính thì nhân viên sẽ chat trực tiếp còn ngoài giờ thì có chatbot nó sẽ tự động chat nó sẽ tự bán hàng cho mình chính sách quyền riêng tư ở đây mọi người có thể lên cái website của mình nếu mà mình đã có website mình đã có điều khoản rồi mình chỉ cần copy cái điều khoản đó bỏ, bỏ vô ví dụ ờ, website của hường là xgo vn mình kéo xuống dưới cùng Đấy, điều khoản dịch vụ, mình copy nguyên cái điều khoản dịch vụ này. Mình bỏ vô cái pay của chúng ta luôn cho nhanh. Tuyên bố về quyền sở hữu và quyền tác giả. Tùy mỗi người, ví dụ như Hường sẽ tuyên bố cái pay này thuộc quyền sở hữu của công ty TH Empire. Toàn bộ nội dung chia sẻ, sáng tạo, từ bay thuộc quyền sở hữu của công ty The Hub Empire tùy nếu như cả nhà là cá nhân thì mình cứ viết cá nhân hoặc là quyền sở hữu của cái fanpage này cũng được đây là sản phẩm mình có sản phẩm nào thì mình liệt kê ra tốt nhất là mình hãy liệt kê nhiều cái sản phẩm của mình ra nó giới hạn là 2.000 ký tự lận mà mình liệt kê ra và khi mà mình dùng những cái từ khóa mà người ta tìm kiếm nhiều ấy thì ờ, khách hàng tìm kiếm sẽ ra cái page của chúng ta ví dụ họ lên google họ search là hướng dẫn quảng cáo Facebook chuyên sâu tất tần tật hoặc là họ search là hướng dẫn quảng cáo Facebook chuyên sâu mình sell bay tốt sell cái fanpage tốt thì cái fanpage của chúng ta sẽ lên top đầu cái trang tìm kiếm đầu tiên của Google nhiều người họ biết đến chúng ta hơn tóm lại mình hãy liệt kê ra những dịch vụ của mình và những dịch vụ đó nó đi kèm với cái từ khóa mà khách hàng thường xuyên tìm kiếm ví dụ thường có dịch vụ Facebook giúp bạn sử dụng Facebook hiệu quả dịch vụ là lên tích xanh Facebook dịch vụ là kháng tài khoản quảng cáo khi mà chị quảng cáo chúng ta bị chết tài khoản nè vân vân thông tin bổ sung thông tin bổ sung ở dưới á, thì mọi người thấy là nó tận 10.000 ký tự đây là mô tả kỹ nữa tức là mình sell fanpage thêm một lần nữa fanpage của chúng ta nói về nội dung gì là chủ yếu mình là mình viết nguyên một cái bài văn nói về cái page của chúng ta giới thiệu kể về lịch sử hình thành hoặc là những cái sản phẩm chúng ta mà chúng ta hãy sử dụng những từ khóa là lặp lại chúng ta muốn là khách hàng tìm kiếm với từ khóa gì nó ra cái bay của chúng ta thì chúng ta cứ lặp lại cái từ khóa đó để chúng ta sell cái bay của chúng ta cho tốt để là lên top không những lên top tìm kiếm của Facebook mà còn lên top tìm kiếm của cả Google luôn đấy mọi người viết bay đi viết thông tin đi bây giờ tới 10.000 ký tự nên là Hường sẽ à, viết ở ngoài video viết video này thì tốn thời gian của anh em ok anh em tự viết nha cứ mô tả kỹ lên lặp lại cái từ khóa mà mình muốn khách hàng tìm kiếm ra pay của chúng ta lặp lại một vài lần ví dụ hường viết vài dòng thực tế là viết nhiều lắm mình hường viết vài vài, vài dòng thôi tôi sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để sử dụng tốt sử dụng tối ưu nhất facebook tạo ra lợi nhuận cho công ty bạn nhân 10 lần thu nhập nhân 10 lần dân số hoặc nhân 3 thôi cho nó khiêm tốn nhân 3 dân số rồi ok về khoản giá thì mình coi thử là công ty mình thuộc sản phẩm cao cấp hay sản phẩm trung bình hay là sản phẩm ờ, giá rất cao hay sản phẩm giá rẻ ví dụ bay của Hường thì đắt chẳng hạn rồi các tài khoản khác mình liên kết với những cái tài khoản social media khác tức là các mạng xã hội khác để tăng cái độ tin cậy và tăng cái tính SEO e SEO của cái page của chúng ta ví dụ như thêm tài khoản YouTube Hường có một cái kênh YouTube nó có tên Tomato Hường facebook.com sẽ Tomato Hường lại rồi thêm cái gì nữa Instagram Hường cũng có một cái tài khoản Instagram nó có tên username nó là Tomato Hường rồi tiếp chúng ta có social media gì nữa thì chúng ta cứ add vô Skype chẳng hạn mình sẽ để cái tài khoản Skype của mình vô đây liên kết nhiều social media thì kênh của chúng ta mới uy tín rồi căn bản là như vậy thôi mình trở về rồi ngay chỗ vai trò trên trang á, thì mình nên ép thêm một vài quản trị viên là những người tin cậy hoặc là một cái nick Facebook khác của mình làm quản trị viên. Ví dụ Hường có một cái nick tên là Hường Nguyễn. Ép vô làm quản trị viên để phòng ngừa nếu lỡ mà cái nick chính của mình bị gì á thì mình còn cái nick này chứ không là mình không ép quản trị viên khác nhiều khi cái page của chúng ta sẽ biến mất luôn nếu mà cái nick chính bị hack. Ok, mình chỉ cần copy cái link Facebook kia mình ép vô rồi mình mình gửi nó bắt nhập mật khẩu khi mà ad quản trị viên đó thì Hường sẽ nhập mật khẩu vô Ok, Hường đã add xong ờ, quản trị viên Nếu như cả nhà có những người nhân viên ấy, add họ làm biên tập viên Bởi vì là add biên tập viên thì họ có rất là nhiều tính năng Hầu như cái tính năng của quản trị viên Họ chỉ không có cái tính năng đó là remove cái quản trị viên ra Tức là họ không thể uh, gọi là uh, mình mình cho cái cái quản trị viên cái cái nick Facebook của mình ra khỏi cái bay nếu mà cả nhà cài đặt nhân viên của chúng ta mà nhân viên chưa thực sự tin cậy cài đặt họ quản trị viên thì họ có thể remove mình họ có thể cho mình ra khỏi cái quyền quản trị viên bởi vì quyền quản trị viên thì ngang nhau nên là cân nhắc uy tín uh, trước khi mà mình ép ai đó làm quản trị viên cùng quản trị cái fanpage của của chúng ta nên là chỉ cần ép biên tập viên họ có thể chạy quảng cáo họ có thể viết bài họ có thể chỉnh sửa các thứ đầy đủ rồi mọi người tự ép vô ha copy cái link facebook của họ bỏ vào đây và thêm là được rồi nếu yêu cầu nhập mật khẩu facebook thì mình nhập ok chúng ta sẽ trở lại giao diện chiến bấm vào cái nút uh, bé bé góc trái rồi đây là giao diện chính rồi xem còn cài đặt gì nữa không chỗ thêm nút chúng ta thì thêm cái website bán hàng của chúng ta ở đây thường nếu mà chuyên nghiệp chúng ta nên có một cái website riêng để bán hàng khách hàng dễ mua ha ví dụ thêm vào tìm hiểu thêm để cái link website của mình ví dụ website của Hường chuyên về dịch vụ Facebook đó là fb.xgo.vn mình copy cái link đó cả nhà cũng có thể lên cái web này để tham khảo thêm các dịch vụ Facebook nếu muốn những dịch vụ này thì sau một thời gian cả nhà chị quảng cáo thì sẽ cần đến nó đó chắc chắn là sẽ cần ok lưu lại rồi ok chúng ta xem với uh, tư cách là khách hàng xem thử khách hàng truy cập thì sẽ xem cái bài của chúng ta như thế nào đấy là khách truy cập họ xem như thế nếu như họ click vào nút tìm hiểu thêm thì họ ra cái web nó tên là fb.xco.vn rồi họ sẽ thấy những thông tin đó rồi ok xem chất lượng trang thì mình sẽ thấy là trang của bạn không hạn chế hay vi phạm mới tạo mà có làm gì đâu mà nếu sau này bị cái gì thì mình tự gỡ hoặc là nếu mà không gỡ được thì nhờ bên dịch vụ họ gỡ cho mình nếu bay của chúng ta lên vài chục nghìn like rồi ở đây nó có thông tin thêm thông tin đặt lịch hẹn này nọ một số cái thông tin miễn phí rồi xem sơ qua cài đặt xem nào Đấy, chúng ta có thể thêm cửa hàng của mình bấm vào xem thêm và thêm cửa hàng của mình cửa hàng ở đây chúng ta sẽ liệt kê rất là nhiều cái sản phẩm nếu mà chúng ta có nhiều sản phẩm các hàng cảm thấy thú vị về cái bay của mình họ ghé thăm thì họ sẽ thấy những cửa hàng những cái sản phẩm được liệt kê sẵn trong cửa hàng ví dụ gường thêm một cái sản phẩm thử xem nè bấm vào đồng ý với các điều khoản bấm tiếp tục rồi có thể là nhắn tin mua hoặc là nó có sẵn cái bay. bấm tiếp tục rồi đồng thanh toán có thể là đồng Việt Nam còn nếu mà chúng ta đang bán sản phẩm tại Mỹ á, thì cái đồng của chúng ta nó sẽ là đô la Mỹ kiếm đô la Mỹ xem nào Đấy, còn không thì bán cái sản phẩm Việt Nam mình cứ để Việt Nam đồng rồi lưu rồi mình có thể thêm sản phẩm thêm hình ảnh thêm video về cái sản phẩm đó tên giá mô tả thông tin này nọ thì mình có thể tham khảo những cái bay lớn họ đã làm những cửa hàng để mình coi thử là cái việc mô tả kỹ về sản phẩm nó như thế nào tốt nhất là cả nhà nên có một cái website riêng để cho nó chuyên nghiệp nha ví dụ có thể search uh, dụ Nguyễn Hiếu Yoga thì cửa hàng của họ có gì mình kéo xuống bấm vô xem thêm coi cửa hàng này họ có gì thì đấy họ có một vài cái sản phẩm sản phẩm đầu tiên 699 ngàn sản phẩm số 2 là sau 468 đấy có những cái sản phẩm như vậy thực tế họ có nhiều hơn đó cả nhà thường thì chúng ta mua trên web thì nó đầy đủ chi tiết hơn họ có thể liệt kê cửa hàng như vậy mô tả sản phẩm giá ai muốn mua thì họ có thể mua ngay nhiều người họ thích mua và không cần hỏi đó thế thì cả nhà có thể tham khảo hoặc là ở trên clickbank mọi người có thể là xây một cái page sản phẩm bán sản phẩm cho người già thì người già họ bị tiểu đường nè rồi họ bị mập nè họ bị cholesterol nhiều họ bị cao huyết áp rất là nhiều vấn đề thì chúng ta có thể có cửa hàng trong đấy có rất là nhiều sản phẩm để những người già họ lên họ thích cái sản phẩm nào họ có nhu cầu nào thì họ có thể mua ngay trên cái trang của chúng ta Ok, như vậy thôi thì ờ, Hường đã làm xong tạo bay và tối ưu. Như vậy thôi, tạm dừng được rồi. Thực ra còn một số cái tối ưu và sell bay khác, nhưng mà chúng ta cứ đi tiếp đi. Làm hết những cái phần căn bản đã, rồi quay trở lại. Thì mình sẽ làm kỹ tối ưu thêm cái bay. Bởi vì mình đi tốc độ chậm quá thì dễ làm anh em không hình dung được cái câu chuyện làm bay như thế nào. Thì chúng ta sẽ cảm thấy mình làm không được nhiều, không ít hứng thú nên là cả nhà cứ làm tiếp đi. Quay lại chúng ta tối ưu bay sau. Yên tâm, cái đó điều quan trọng nhất là cái nội dung trên page á nội dung trên page càng hay càng hấp dẫn thì chi phí quảng cáo của chúng ta càng rẻ và chúng ta có nhiều khách hàng nên là chúng ta hãy bắt đầu cái video số 2 là nội dung đăng trên page là gì ok nhớ xem trọn vẹn nha chắc chắn là phải trọn vẹn